khoan để tôi hỏi đàn trai tôi cái này dạ. một cái lý do rất là kỳ tự nhiên không thích nhưng mày lợt là sao dạ giống như kiểu mà không có được lãng mạn á nhưng mày lợt nó liên quan chứ không lãng mạn dạ thì ờ, theo cá nhân em nghĩ là phụ ừ. nữ chân mày lợt thường thường ờ, giống như là không có độ lãng mạn ờ, không có dám đâu dạ hay suy nghĩ phụ nữ là là là là chân mày lợt thì không có không có gì không có lãng mạn nhiều như mấy người mà hơi rậm rậm chứ kể tới đi nó kể tới đi phụ nữ tôi coi trước coi không lợt đâu nha <laughs> đậm á à, dạ lời đầu tiên em xin chào chị hồng vân anh quyền linh à. tất cả mọi người đang có mặt ở đây và bạn nam bên kia em tên là nguyễn thị bích hạnh em sinh năm 1990 à, công việc của em là kế toán em đang ở quận 7 và em làm một công ty ở nhà bè ừ. quê em ở quảng ngãi ạ à. rồi mời nhà trai Dạ, em xin lời đầu tiên em xin phép chào anh Quyền Linh, Rồi. xin chào chị Hồng Vân, xin Rồi. chào em gái kế bên và xin chào quý vị khán giả. Dạ, em, em xin anh. tự giới thiệu em tên là Võ Minh Tâm, 38 tuổi, quê quán ở thành phố Hồ Chí Minh, nhà em ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Em là viên chức nhà nước đang công tác tại phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện Trưng Vương, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi bây giờ mình nói về mình chút xíu nữa đi em. Dạ. À, điểm mạnh điểm yếu của mình nói cho bạn trai nghe. Ưu điểm của em là mọi người nhận xét em là nhìn có vẻ hiền ừ. và thật thà. Và nhược điểm của em thì uh, chắc là rất là nhiều ạ. Dễ nhìn nhất là em hay đỏ mặt tại ừ. vì là em mà ờ, khi mà gặp cái vấn đề nào ừ. thì kiểu như là sẽ đỏ mặt dạ. cái đó không phải nhược điểm cái đó là điểm đáng yêu bỏ qua đi dạ với lại là em hay tự ti về mình đó cái đó là nhược điểm đó dạ. mắc mới gì tự ti ừ, tại vì uh, lúc nhỏ là em cũng hơi thừa cân nên là em cảm thấy là ngoại hình của mình là nó không có được uh, ổn ừ. nên là em cũng tự ti Ừ. em vào đại học thì cân nặng của em cũng là khoảng 60 kg ừ. xong em mới quyết định là em ờ, đi tập thể dục kết hợp luyện tập và ăn uống rồi em giảm lần số ký của mình à là bây giờ là em đã tự tin chưa dạ cũng chưa hẳn em vẫn còn uh, cũng còn đâu đó còn tự ti của mình em tự ti vậy rồi chị sao chị sao <laughs> trời ơi Phật nó gì nó còn tự ti nè linh coi chịu nổi không em nói chung là dễ thương lắm em đừng có tự ti gì hết nhau. dạ em cảm ơn chị mình phải tự tin lên em tự tin chị mới tự tin được ok dạ. dạ Em trai em nói ưu điểm khuyết điểm cho bên kia nghe đi dạ thì ưu điểm của em là siêng năng chăm chỉ ừ và không có biết hút thuốc và không thích nhậu nhạt nhiều Tốt. và em có đặc biệt ưu điểm ờ, rất là lớn của em là thức, ý thức tự lập rất cao bởi vì em sống riêng nên em phải tự lo ờ, mọi thứ và nội trợ em cũng đi theo luôn là rất rất là tốt em sống một mình hả em ở riêng nhà ở riêng khu vực anh ờ, linh là nhà riêng của em không em chỉ có đất đai riêng thôi còn nhà thì em vẫn ở nhà của ba mẹ nhà bự rồi mình ở một cái lầu riêng cái lối riêng với một căn hộ với một căn hộ ơi. riêng nhỏ à dạ yeah. nói hồi là tôi phải qua tôi coi dạ của nã gì quá trời vậy dạ chào cưng dạ, dạ chào chị <laughs> tức là em có đất đai dạ mua rồi như chuối chưa xây dạ có dạ. nghĩa là bây giờ em là chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ rồi giờ dạ. chỉ cần hốt một bà vợ về dạ Đúng dạ không? em bỏ hết tuổi thanh xuân em vô mấy cái đó hết rồi đó nãy giờ em nghe bạn bên đây ờ, nói chuyện cái cảm nhận của em sao dạ thì em thấy ờ, bạn đó được hiền với lại cái mốc mép ờ, cũng đúng ý em mốc mép dễ thương đúng không dạ mốc mép ờ, tròn tròn lúc nào cũng đẹp hết em, em khoái mốc mép xấu gì không dạ tật xấu thì em có mỗi là đo xấu tính đói lên đói bụng quá mình ăn uống mình không có kiềm kiềm chế được cái sức ăn mình ăn nhanh ăn nhiều nhiều khi ra quán ăn, ăn sạch hay sẽ không chừa miếng nào trong tô gì hết á không cái đó tốt mà tôi nghe bên đây á là tự nhiên tôi có một cái cảm giác là hai cái hai cái cái cái bạn này á rất là xứng luôn à vậy à? thiệt để tôi qua tôi coi ừ. xứng sao à. con anh nè chào em gái mặc phu thê không phu thê hả ừ yeah. Dạ. thiệt được em không thích điều gì ở đàn ông à, dạ là tính vũ phu ạ vũ phu với lại à, em không thích hút thuốc em không có hút thuốc luôn dạ. ở đây thấy hiền không bao giờ vũ phu rồi đó bây giờ mẫu hình lý tưởng của em một người đàn ông lý tưởng như thế nào em thích một người đàn ông là thiên về gia đình ừ. và sống tình cảm ngoài ra thì cũng um, thích du lịch với lại à, thể thao một xíu có du lịch thể thao không dạ du lịch thì em ờ, hồi trước giận mình thì không có ai để đi nên không đi à. nên ờ, nếu có thì đi với ừ, dạ. ừ. thể thao có không thể thao em có hết sơ đơn rồi vậy tốt rồi Đúng em chỉ không? có khuyết điểm là cái mái tóc hơi khiếm khuyết <laughs> dạ Đó này cũng lý do chính lên đây mái tóc ờ, tự ti dạ. đừng có tự ti dạ. tóc tai dễ lắm em không? không có tự ti ừ. cái gì á em ừ. là chị khẳng định với em là những gì em đang có là em dạ. phải tự tin đúng Thiệt. rồi dạ. rồi bây giờ em nói về cái đường tình duyên á đúng rồi đường tình duyên thì à, do em tự ti với cái mái tóc á nên em chỉ có dừng lại mức độ thích rồi không bày tỏ nhưng mà nói về mà cái quen biết ở trên thân thiết chút xíu thì ngày xưa có chưa có, có tình yêu có bao giờ ờ, nắm tay bạn gái chưa dạ thì rồi. nắm tay có hung gò má có <laughs> hung gò má thôi hả dạ không thì nó trên thân thiết chút xíu ngày xưa à, cuối 2008 à, đầu 2009 à, vậy. có 6 tháng rồi ngân bạn có mối tình Mừng nào không? chưa À, dạ em có tìm hiểu một anh khoảng ừ. 6 à, tháng ạ Cách đây hơn 2 năm rồi 2 năm rồi nhưng mà ừ, thân thiết tới mức độ nào? cũng uh, nắm tay rồi cũng đi ăn uống bình thường à. nắm tay ăn uống cũng hôn má thôi đúng không à, rồi khỏe luôn hai thì hợp ghê hợp. Cảm ơn không thích uh, con gái như thế nào không thích uh, thì uh, nhất là xăm trổ ừ. xăm trổ không có, không có. khẳng định luôn là hung dữ Gái. Dạ. không hung dữ không hung này dữ nhìn vậy là không hung dữ ừ, rồi thứ ba là hay tụ tập nhiều chuyện không, nhiều chuyện luôn đây thì trả lời em đang nói không thích rồi không thích gì nữa không không thích cái này tới nhị tính nói mà sợ để đâu sao đâu không thích mình cứ nói đi để người ta biết thôi giống như phụ nữ mà chân mày lợt quá em không thích đâu đi tôi kiểm cái chân mày coi trời đó coi thôi anh khỏi lo đi chân Đã mày tôi đây chờ luôn không có đi xăm luôn đó dạ. mà chân mày ngon lành tay còn không lo đừng nói chân mày vô đây <laughs> dạ. nhưng mà giờ em muốn cái cái cái mẫu hình lý tưởng của em phải như thế nào thì uh, uh, mấp mép khuôn mặt dễ nhìn rồi uh, dáng vẻ dạ hiền lành chị khẳng định với em là những cái điều mà em muốn là một trăm phần trăm bên đây dạ, có dạ, dương luôn trăm lẻ một dạ. luôn nè khoan để tôi hỏi lần trai tôi cái nè dạ. một cái lý do rất là kỳ tự nhiên không thích nhưng mày lợt là sao dạ giống như kiểu mà không có được lãng mạn á nhưng, nhưng mày lợt nó liên quan tới không lãng mạn dạ thì theo cá nhân em nghĩ là ừ. phụ ờ. nữ chân mày lợt thường thường ờ, giống như là không có độ lãng mạn ờ, dạ, không có dám đâu dạ thế suy nghĩ phụ nữ là là là là siêu ngày lợt thì không có không có gì không có lãng mạn nhiều như mấy người mà hơi rậm rậm chứ tôi kể tới đi đâu. tôi kể tới đi phụ nữ tôi coi trước thôi không lợt đâu nha <laughs> đậm á thôi được rồi dạ. bây giờ em gái đi với ai nè dạ em đi với bạn em ạ thôi chào bạn dạ chị xin chào anh quyền linh chị hồng vân cùng chào tất cả quý vị ở đây À, hiện em đang uh, sống chung với bạn Hạnh Hạnh là một người á, là trong chuyện tình cảm á bạn rất là nhát cực kỳ nhát luôn hơi ngố một xíu nữa <laughs> thì ờ, còn mà về về bạn trai bên đây á hạnh thì ờ, lại thấy là bạn trai bên đây là đúng là cái người mà hạnh đang tìm kiếm bấy lâu nay rồi đó <laughs> đúng rồi đó à. y chang luôn giống luôn ha hy vọng ờ, sang năm á sẽ nhận được một cái thiệp ừ, gì đó của hạnh nha rồi đàn trai đi với ai dạ em có đi với một chị ờ, đồng nghiệp cơ quan em xin chào anh Việt Linh và dạ, xin chào chị Hồng dạ. Linh đây ờ, bây giờ ừ, chị cũng thấy ờ, cái cô bé này rất là dễ thương dễ thương nói chuyện chị? nhỏ nhẹ à, chân mày đậm theo ý em rồi đó à, <laughs> bây giờ em cứ việc tiến tới đi và cho một cơ hội chị ăn đám cưới cho tụi em chứ à, đó đúng rồi. Dạ. rồi cảm ơn chị rồi rồi bây giờ mở rào nghe cười gặp cái là cười vui vẻ liền tới luôn tới luôn anh uh, hôm nay đến đây có một món quà với một cái bó hoa mà bó hoa này chân vô đây thì mở đèn gì nó đẹp hơn dạ đó quá trời đẹp rồi <laughs> dạ. cảm ơn rồi dạ. mở món quà ra coi lại gì đưa hoa chị để, để, mở món quà này là nước hoa em sẽ dùng để mình hẹn hò đi chơi cho vui dạ cảm dạ. anh ạ em cũng có một món quà đây anh đây là cuốn sách ừ, dạ. đáng nhân tâm anh cũng thích đọc mấy cái này từ anh sống uh, thiên về đạo lý anh ờ, anh thích làm thơ về đạo lý lắm á em có nghe anh tặng em một bài thơ về đạo lý cho em nghe dạ có dạ. cuộc vui nào rồi cũng sẽ kết thúc nỗi buồn nào cũng đến lúc qua đi vương vấn mà chi suy nghĩ làm gì cứ vui cứ sống cứ tình cứ say có ai đâu mà sống mãi kiếp này đời người ngắn ngủi hãy dành yêu thương cho nên mới có hai chữ vô thường ai ơi hãy nhớ hãy nhường nhịn nhau hãy yêu thương lấy tình nghĩa làm đầu Đừng sân si mà chửi nhau nặng lời Khẩu nghiệp mình gieo tội lắm ai ơi Nhân quả là có cuộc đời nặng mang <laughs> dạ. Thơ tự làm luôn Dạ dạ em em có khiếu làm thơ oh người đọc người mở quà <laughs> bây giờ à, em thích à, nghe về anh anh hát cho em nghe tặng chứ dạ. anh cái gu anh là sở trường giọng cổ cái lương á còn à, em thích nghe trẻ hay là bolero hay dân ca vậy em anh cũng à, dạ, vậy nhưng mà giọng cổ thì số một hơn ngày tháng hôm nay anh thầm mong mơ tình muôn thuở thầm ước mong sao cho mối duyên ta không gian dở bao giờ không cánh, không xa không đợi không chờ làm quen nơi đây như tình yêu cổ tích càng hiểu cuộc đời nên không thể xa nhau ngồi ở chương trình này em đó anh đây chỉ lặng nhìn nhau rồi trao lời tâm sự để đêm về anh thao thức tương tư gom nhớ gom thương yêu thầm trong hư ảo <laughs> rồi em gái đáp lại bài đi thử xem dạ rồi em hát không được hay nên là sao, mọi sao, người sao? anh hát anh hát bù bù à? lại cũng được sao dạ <laughs> em hát một bài một đoạn trong bài cảm ơn tình yêu ạ lần yên nghe con tim với yêu thương nồng say như chơi vơi nếu như đây là mơ Xin cho tôi Ngừng thêm phút giây này Niềm vui khi bên nhau Có bao nhiêu buồn lo Tan đi mau Những phút giây gần nhau Sao qua nhanh Nghẹn ngào không nói Nên lời Cảm ơn <laughs> Sao nhìn nhau không nói lên lời là sao? dạ anh thấy em thì hợp với anh yeah. Hơi dạ. mất mép hiền lành <laughs> dạ. dễ thương hiền anh nghĩ em hiền hậu rồi đó nó nghe giọng nói là anh nghĩ em hiền hậu rồi đó dạ em cảm ơn rồi anh nghĩ em là nói chung là giống anh là quyết quan tâm với người lớn là anh thích còn anh ờ, anh tính nói với em một điều là anh có ý thức tự lập lắm tuổi thanh xuân anh đã đã đã làm hết rồi bây giờ mình chỉ phát triển lên thôi nếu mà có hẹn hò tiến tới ờ, cuối cùng á thì phát triển lên chứ không có bắt đầu số không nên à, có đó em anh nói cho em để em hiểu yên yên tâm gì đó luôn à. nếu mà được thì khoảng bao lâu các bạn có thể tiến tới theo anh á nếu mà trong năm nay thì tốt thì sợ em thôi chứ... em thì à, khi mà mình tìm hiểu mà đủ tin tưởng lẫn nhau thì có thể là cuối năm tại vì thì ba mẹ em, luôn dạ ba mẹ okay. em thì cũng <laughs> hay hối em nói chung em là hợp với anh á anh thấy rất là ok á anh sẽ bấm nút quá nhưng mà giờ trước khi anh tới cái vụ đó, đó thì anh sẽ hát cho em một câu cải lương ngắn cho mọi người đi vui luôn ờ, trái tim của bạn trai thế nào nói cho bạn gái biết đi em à, rất là thích à, em hạnh dạ, thì à, anh à, em đánh giá thế nào về bộ chân mày chính xác nhìn đi nhìn có cái đi. chân mày đi chân mày em có trang điểm chân mày người ta có trang điểm rồi đó nói chung là cái đó về uh, lý thuyết còn thực tế thì có thể là là mình không có nên quan trọng vấn đề đang nói về vấn đề sở thích thì mình nói thiệt thôi chứ nói dối lòng dối lòng làm gì nếu về cũ bôi cái make up nó ra chân mày nó lật nhất thì sao dạ chắc ờ, chắc ờ, hạnh chắc biết ý chứ không có để vậy đâu vậy dạ. <laughs> bây giờ có thể đi xăm mà đúng không anh dạ nói chung anh thấy em đẹp theo ý anh được á trong em đậm rồi anh yên tâm đi ạ nói chung không phải chân mày không mà là em là cái mẫu người anh thích rồi đó em cảm nhận thế nào người đàn ông nhìn thẳng vào mắt anh ấy coi em cảm thấy anh là chân thật à, người để mình có thể tin tưởng được rồi anh cảm dạ. ơn dạ anh nghĩ chúng ta hợp rồi đó còn à, tìm hiểu là cái đó giống như là một cái gì đó nó thêm chút xíu thôi chứ thật sự ra là hợp rồi rồi về ghế không bấm. còn gì để nói nữa nào rồi thích bấm nút Bạn luôn các bạn thấy cảm giác đây là một nửa thương của mình bấm luôn không chờ đợi gì cả à, rồi xong Đó. bấm rồi còn bấm bấm luôn rồi thôi rồi tôi rồi hỏi luôn bấm <laughs> luôn xong luôn cho nó ngọt đó thích nhau quá rồi bấm luôn nắm tay luôn rồi hung nụ hôn đầu tiên dạ, luôn anh xin, anh xin. đúng rồi đó dễ nhẹ dễ nhàng nào ra, đúng lâu rồi. lâu chút nha nào đó nhẹ nhàng vô đó một tay lâu lâu chút dạ được có duyên có phần nó vậy đó nhanh lắm dạ. chỉ cần nhìn thấy nhau đã yêu nhau Đó. rồi dạ. cưới vợ là cưới liền tay nha trong năm nay á trong là năm nay nhớt liền bây giờ là 31, 38 rồi đúng dạ. rồi đúng không à. không thời gian không chờ đợi nữa bây giờ à, hứa với ba mẹ của bạn gái gì đi à, con xin phép à, hai bác cho con được à, tìm hiểu lòng quen em hạnh để à, tiến tới hôn nhân nghiêm túc chưa trong năm nay con hứa sao con hứa sẽ à, yêu thương lo lắng và bảo đảm hạnh phúc hạnh có muốn nói gì với ba mẹ của à, dạ con chào hai bác ạ à, hôm nay con với anh gặp nhau ở đây là một cái duyên thì à, con với anh sẽ trao nhau cơ hội để tìm hiểu nếu mà có duyên thì à, tụi con sẽ tiến tới hôn nhân ạ à. hai đứa sớm sớm uh, dạ. thông báo tin vui chương trình nha dạ. Hôm nay là ngày rất là đặc biệt rồi đó